Khi đi vào phần chỉnh hợp thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta sẽ tìm hiểu chỉnh hợp là gì. Các em nhớ cho thầy nhé. Chúng ta sẽ có lý thuyết đây. Cho tập A gồm n phần tử. Và các em nhớ cho thầy n phần tử đây là lớn hơn hoặc bằng một. Mỗi cách sắp xếp k phần tử của tập A k lớn hơn hoặc bằng một, nhỏ hơn hoặc bằng n theo một thứ tự nào đó thì ta gọi đó là chỉnh hợp chập K của N phần tử và của tập hợp A. Đấy, chỉnh hợp chập K của N phần tử và của tập hợp A. Các em nhớ định nghĩa chưa? Có tập hợp A có N phần tử nhé Và chúng ta chỉ lấy ra là K phần tử thôi. Lấy ra K phần tử. K có thể là lấy hết hoặc là chỉ lấy một phần nhỏ thôi sau đó chúng ta sắp xếp có thứ tự ca phần tử chúng ta đã, lấy ra phân biệt ngay từ định nghĩa của chỉnh hợp và hoán vị đối với hoán vị là có bao nhiêu phần tử của tập A chúng ta sắp xếp hết tuy nhiên chỉnh hợp thì lấy một ít và sắp xếp lấy một phần và sắp xếp lấy ra k và sắp xếp k phần tử đó ở đây K có thể bằng N. Nếu như K bằng N thì trình hợp sẽ quay về hoán vị. Các em hiểu chưa? Phân biệt ngay từ cái định nghĩa chúng ta đã thấy sự khác biệt rất là lớn rồi. Tiếp theo, à, đây là định nghĩa. Vậy thì số các trình hợp chập K của N phần tử là bao nhiêu? Hay là trình hợp chập K của N phần tử là được tính bởi công thức nào chúng ta có đây số chỉnh hợp chập k của n là phần tử chúng ta ký hiệu nhá ký hiệu a hoán vị ký hiệu là gì nhỉ a chữ p pn bằng n dài thừa còn chỉnh hợp ký hiệu là chữ a ak của n chỉnh hợp chập k của n k là chỉ số trên n là chỉ số dưới trong máy tính của chúng ta cái trình hợp này có và trình hợp nó sẽ được viết là chữ P ấy. chữ P các em để ý nó nó là ship nhân gì ship nhân cả ship nhân thì ship, ship chia là tổ hợp đúng rồi ship nhân đấy AK của N được tính bởi công thức N nhân N trừ một nhân N trừ hai nhân với chấm chấm chấm cho đến N trừ K và cộng 1 các em thấy nó rắc rối không? Không nhớ công thức này nha. Nhớ công thức sau cho thầy. Nó sẽ bằng n dai thừa chia cho n trừ k.